Ngân hàng nhà nước cần sớm có chủ trương huy động nguồn lực trong dân, chủ yếu là đô la Mỹ. Đây là yêu cầu mà Thủ tướng Chính phủ đã nhắc Ngân hàng nhà nước đến 3 lần. Vậy ngân hàng nhà nước sẽ huy động ngoại tệ trong dân ra sao? Bởi lẽ nếu là tăng lãi suất huy động đô la Mỹ thì nhà điều hành lại đứng trước thách thức khác, đó là câu chuyện đô la hóa nền kinh tế, điều mà cơ quan quản lý đã khá vất vả thiết lập lại trong gần 2 năm qua. Còn nếu không tăng lãi suất đồng đô la thì huy động bằng cách nào? Trong bối cảnh Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed liên tục tăng lãi suất đồng đô la Mỹ, giới chuyên gia và lãnh đạo các ngân hàng thương mại cho rằng việc ngân hàng nhà nước cân nhắc tăng trở lại lãi suất huy động đô la Mỹ trong nước lúc này là hợp lý. Các chuyên gia thậm chí đề xuất nên ấn định ngay lãi suất đồng đô la Mỹ từ 2 đến 2,5% một năm. Đây chỉ có tăng cái trần lãi suất lên 0,25% đó đối với cá nhân, còn doanh nghiệp thì là vẫn giữ 0% và đặc biệt cũng cần phải tiếp tục à, tích cực huy động cái à, nguồn vốn ngoại tệ từ người dân để đưa vào sản xuất kinh doanh. Năm 2016, Ngân hàng Nhà nước đã mua vào gần 10 tỷ đô la Mỹ, nâng dự trữ ngoại hối của Việt Nam hiện đạt mốc trên 42 tỷ đô la Mỹ, trong đó một phần lớn là nguồn ngoại tệ huy động từ trong dân. Nhiều năm vừa qua chúng ta không phải mất ngoại tệ để nhập vàng về, và người dân cũng không đổ một cái nguồn lực vào mua vàng như vậy nữa. Qua đó chúng ta đã tiết giảm rất nhiều cái nguồn lực ngoại tệ và đồng thời chúng ta đã chuyển hóa các cái nguồn lực ngoại tệ vào vàng và nền kinh tế. Và chúng tôi cho rằng những cái giải pháp đó là phù hợp. Thống đốc Ngân hàng Nhà nước cũng cho biết đang khẩn trương lấy ý kiến các bộ ngành đối với đề án chống đô la hóa để trình chính phủ với những giải pháp rất cụ thể, trong đó có những giải pháp để chuyển hóa nguồn lực ngoại tệ trong dân để đưa vào đầu tư.